Vâng, alo, alo. Xin kính chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu chuẩn 24 giờ của mình. Và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019 thì đầu tiên cho mình cũng như cho phép mình được thay mặt cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chốt số. Xin chúc tất cả quý anh chị em vào một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn bên những người thân yêu nhất của mình. Và trước màn hình nhỏ của tất cả quý anh chị em đây là cái bảng giao diện của kênh soi cầu 24 giờ. Và cũng như thường lệ thì uh, sau đây thì mình sẽ đi uh, đi vào à, đưa lên cho anh em những à, cái cầu kèo cũng như là những cái à, con số cho anh em tham khảo vào ngày mai thì trước khi vào đưa lên cho anh em tham khảo cái cầu kèo cũng như là chốt cho anh em những con số vào ngày mai thì mình sẽ điểm sơ qua cái bảng mở thưởng của MET ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019 thì quý anh em cũng đã thấy thì giải đặc biệt miền Bắc hôm nay về có dạng năm số đó là 29618 quý em nhé 29618 hai con đầu vào là con 29 tâm càng 6 đầu 1 đi 8 ăn thẳng cho mình con đuôi đặc biệt đó là con 18 của ngày hôm nay quý em nhé còn à, tổng của nó là hôm nay là tổng 9 quý nhá đây, tổng 49 in cho quý chị em bộ đề đó là bộ đề 13 đấy là cái giải đặc biệt còn cái phần đầu lô tô đầu lô tô cũng như đuôi lô tô hôm nay thì như quý anh chị quý anh chị em chúng ta cũng đã thấy thì về phần đầu lô tô hôm nay thì tất cả các đầu nó đều ra không đầu nào là bị cầm quý em nhé tất cả các đầu nó ra và hôm nay nó ra cũng khá chỉ là rụng đều quý em nhé và ở phần đuôi lô tô thì như quý anh em đã thấy thì hôm nay ta có cái đầu cái đuôi lô tô là đuôi hai là bị câm anh em này Đấy, đuôi hai là câm còn lại thì tất cả các đuôi nó đều ra bình thường cả quý anh nhé và đây mình sẽ điểm sơ qua cái à, đầu lô tô một chút thì à, như quý anh chị em đã thấy ấy, cái về cái phần đầu lô tô thì hôm nay thì ta có đặc biệt nhất là ta chỉ có ở đầu một này đó là cái con đuôi đặc biệt nó xuất hiện cho mình ở đầu một là con 18 của ngày hôm nay quý nhá còn về cái phần đầu lô kép bằng đầu lô kép bằng hôm nay thì uh, như quý anh chị em thấy ấy thì chúng ta hôm nay hôm nay thì uh, không có lô kép bằng xuất hiện quý anh em nhé Đấy, không có lô kép bằng xuất hiện ở tất cả các đầu còn về phần đầu lô hai nháy đầu lô hai nháy thì hôm nay thì nó xuất hiện cho chúng ta là ở <clears throat> ở cái đầu 6 em nhé ở đầu 6 đây con 68 hai nháy này đấy. và à, đầu đầu 9 là con 94 à, hai nháy đây là hai cái đầu lô xuất hiện à, lô hai nháy của ngày hôm nay và trước khi đi vào đưa lên cho anh em những cái đường cầu thì mình sẽ à, chốt cho anh em những cái con uh, lô tô đơn cũng như là đưa lên cho anh em tham khảo những cái con lô tô đơn Đấy, sáng giá cho ngày mai với em nhé ngày uh, thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2019 thì trên đây thì mình có điểm sơ mình cũng có đưa lên cho anh em tham khảo những cái con lô tô đơn cho ngày mai là ngày thứ năm ngày 14 tháng 11 thì đầu tiên thì đầu tiên thì à, mình sẽ à, chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em đấy là hai cái con lô tô ở đầu không đây là con không không và con không một quý em nhé thì à, hiện tại thì cái con không không thì nó đã 4 ngày rồi nó chưa ra quý em nó 4 ngày rồi nó chưa ra đấy. và ở con ở cái đầu ở, ở cái con 01 thì nó đã 6 ngày rồi nó chưa ra chưa xuất hiện cho chúng ta thì à, đây là một trong những hai con lô tô ở độ không mà mình muốn chia sẻ đến cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai nếu như quý anh chị em mà có kết một trong à, những cái con lô tô ở đầu không này đấy, đó là con không thì con 01 thì quý anh chị em hãy à, à, lưu ý và hãy vào à, giao lưu tham khảo quý anh chị em nhé còn à, tiếp cái con lô thứ ba đấy là con con lô ở đầu 1 thì ở đối với ở đầu 1 cho ngày mai thì mình chỉ kết nhất cái con lô 11 cho nên là mình sẽ à, tiếp tục là đưa cho anh em tham khảo đấy, cái, cái con lô thứ ba ở đầu 1 cái con 11 em nhé nếu như quý anh chị em mà có kết à, kép bằng thì hãy à, hãy tham khảo và đi tới đầu năm đầu năm thì ngày mai thì mình sẽ có hai con lô ở đầu năm chia sẻ lên cho anh em đầu tiên là con 75 cái con 75 thì nhịp nó ra nó cũng khá chỉ là đều đấy hiện tại là ngày mai là trước đó là nó có nhịp 4 này và ngày mai là nhịp 3 Đấy. thì liệu ngày mai nó có ra cho chúng ta hay không thì uh, quý anh xem uh, nếu như uh, kết trùng cầu trùng kèo với lại trùng với những uh, cái con uh, số trên đây và uh, đặc biệt nhất là trùng với con uh, 57 mình chia sẻ đến đây thì anh em có thể là uh, vào tham khảo và con thứ hai ở đầu năm đấy là con 59 về con 59 này thì uh, mình rất chia kết cho ngày mai các em nhé Đấy, rất chia kết cho nên quý anh em à, nào mà có kết có trùng máu với mình thì hãy à, và à, tham khảo cái thêm cái con cho mình cái con 59 này nữa đây là ở đầu 5 còn ta qua tiếp đến là ở đầu 7 đầu 7 thì uh, quý anh chị em hãy lưu ý cho mình là con 75 tuy con 75 hôm nay nó đã xuất hiện cho chúng ta rồi nhưng mà mình uh, vẫn kết cái con 75 cho nên là mình sẽ tiếp tục đưa lên cho, cho quý anh chị em tham khảo và cái con 75 này cho ngày mai nữa và cái con thứ hai ở cái đầu 7 mà mình muốn chia sẻ với anh em đó là cái con 77 à, các bằng ấy nhá cái nhịp của nó hiện tại nó ra là nhịp 2 nhịp 3 và ngày mai là nhịp 4 ấy nhá thì liệu ngày mai nữa thì nó có xuất hiện cho chúng ta hay không Đấy, thì à, anh em nào mà có kết có trùng cầu ấy có trùng máu với con à, lô kép bằng 77 này thì chúng ta cũng có thể là vào tiền quý anh em nhé và hai con lô cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai đấy là con lô 95 và con lô 99 đấy thì riêng ở đầu 9 thì à, nó có là từ à, con 90 cho đến con 99 thì mình chỉ kết nhất ở đầu 9 là cái con 95 và con 99 thôi thì con 99 95 thì ngày mai là nó là nhịp 4 mà trước đó cũng nó cũng là nhịp 4 nghĩa nhá thì liệu là cái con 95 này ngày mai nó có xuất hiện cho chúng ta hay không thì à, mình cũng không dám khẳng định nhưng mà mình thấy cái nhịp nó rất là ok cho nên quý anh chị em có thể là vào tiền cho con cho mình con 95 này cho ngày mai với em này và cuối cùng là con 99 con 99 thì hiện tại nó ở đang nằm ở cái nhịp đấy là nhịp 6 nhá nó đang nằm ở cái nhịp 6 và quý anh chị em mà có kết con 99 cái bằng này nữa thì uh, quý anh chị em hãy vào giao lưu và tham khảo và ở trên đây là toàn bộ cái uh, những cái cặp lô tô đơn mà mình muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta vào ngày mai đấy. thì trong đó thì có có ba con lô cái bằng à có bốn con lô cái bằng em nhé đây là con 00 này con 11 và con tiếp đến là con 77 và con 99 đấy là ba con lô kép bằng mà mình muốn chia sẻ cho chúng ta và đồng theo đó đồng thời theo đó thì có những cái con à, lô tô kép lệch thì uh, quý anh em hãy lưu ý cho mình này những con lô kép lệch mà nên chúng ta nên lưu ý vào ngày mai đấy là cái con uh, à, 95 này con 95 và con à, lô kép lệch thứ hai là mình muốn chia sẻ cho anh em đó là con 75 đấy đấy là hai con lô mà mình muốn chia sẻ cho anh em quý anh em á Đấy, hai con lô mà kép lệch mà mình muốn chia sẻ cho anh em và anh em hãy lưu tâm và lưu ý đến hai con lô này cho mình vào ngày mai thì à, dựa theo à, những cái con lô tô mà mình đưa lên cho à, chia sẻ lên cho anh em thì à, mình sẽ đi vào là bắt cho anh em hai con lô một con lô độc thủ và một con lô bạch thủ thì đối với con lô độc thủ thì mình sẽ bắt cho anh em là con lô không không này Đấy. còn con lô bạch thủ nhé con lô bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em là con lô à, 95 các nhé nhá Đấy, con 95 95 còn về lô ghép xiên lô ghép xiên thì mình sẽ bắt cho anh em còn lô ghép xiên đấy là con 00 này 00 và 01 đấy còn à, cái à, cặp lô xiên thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho anh em đấy là con 95 và con 57 à, đấy đây là hai cặp hai cặp lô xiên mà mình muốn uh, chia sẻ lên cho tất cả quý anh xem vào ngày mai ngày 14 tháng 11 năm 2019 thì sau đây thì mình sẽ đi vào uh, cái phần là bắt chạm đề cũng như là tổng đề cho quý anh chị em vào ngày mai thì trước khi đi bắt cho anh em những cái tổng đề cũng như những cái chạm đề thì mình sẽ chia sẻ lên cho anh em những cái ờ, một số cái cầu à, của chạm đôi đặc biệt vào ngày mai quý em nhé thì quý anh chị em hãy để ý cho mình ở trên đây là những cái chạm đề à, mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai thì ở cái à, quý anh đầu tiên là cái cầu đầu tiên quý anh chị em hãy để chú ý cho mình này là mình sẽ à, lấy hai con đầu vào hai con đầu vào quý em nhé hai con đầu vào của cái ngày là 14 tháng 10 này bắt làm chạm cho cái ngày là ngày 11 tháng 11 Đấy. thì hai con đầu vào của ngày 14 tháng 10 là ở đây ta có con 6 và con 4 này Đấy. và tiếp đến sang ngày hôm sau là ta, ở đây ta có con 45 và ngày hôm sau nữa ta con 84 và tiếp tục ta con 16 này thì ở dưới à, cái ngày à, bắt đầu từ ngày 11 này tháng 11 thì ở đây ta có con 16 này 16 44 18 18 em nhé và ngày mai thì theo như cái cầu này thì mình sẽ lấy hai con đầu vào của ngày 14 tháng 10 thì mình bắt làm sạm cho cái ngày là ngày 11 tháng 11 thì ngày 11 tháng 11 thì con đặc biệt nó về cho mình là con 16 con 16 thì ta đã ăn được cái chậm 6 từ hai cái con đấy là hai con đầu vào của ngày 14 tháng 11 các em nhé và tiếp cái cầu nó chạy như vậy sang ngày hôm sau là ngày 15 thì mình sẽ lấy hai cái con à, đặc biệt của hai con đầu vào của giải đặc biệt của cái ngày 15 là con 4 và con 5 làm chạm cho cái ngày là ngày 12 tháng 11 thì ngày 12 tháng 11 đấy thì nó về cho mình đuôi con đặc biệt là con 44 kép bằng này đấy, thì ta đã ăn được cái chạm 4 ta đã ăn được cái chạm 4 cho cái cầu này các em nhé và tiếp tục cho ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lấy hai con đầu vào của ngày là ngày 16 tháng 10 để bắt làm chặn cho ngày hôm nay là ngày 13 tháng 11 thì ngày hôm nay ngày 13 tháng 11 thì đuôi đặc biệt nó về cho mình là con 18 thì ta tiếp tục ăn được cái chậm 8 cho cái cầu này với em nhé và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy cho tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ có là hai cái chạm cho cái cầu này đấy là chạm 1 và chạm 6 em nhé chạm 1 và chạm 6 cho cái cầu này đấy và sau đây thì mình sẽ đưa thêm cho anh em cái cầu đấy cầu tay hai cầu tay hai quý nhé cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai cái cầu tay hai của nó thì nó xuất hiện cũng à, khá chi ok quý anh em nhé thì quý anh em để cho mình này ở đây ta có này ở đây ta có quý anh em nhé ta sẽ có như sau quý em nhé quý em phải để cho mình đầu tiên ở đây ta có con 62 này xuống dưới đây ta có con 84 xuống đây ta có con 41 và đây ta có con 46 thì cái cầu nó chạy như sau ở đây ta có con 62 đi với con 64 64 với em nhá thì ăn về cho mình là con 16 à, này Đấy. và tiếp xuống đây là à, ở đây là ta có con 84 đi với lại con 45 đi con 45 thì ta ăn được về con à, kép bằng 44 này và ngày hôm nay ở đây ta có con 41 này 41 đi với lại con 83 à, đi với con 83 thì ta là con đuôi đặc biệt ngày hôm nay là con 18 em nhé và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy thì cái tay thai của nó ở cái vị trí này là ta sẽ có con con 4 và con 6 thì con 4 và con 6 này nó sẽ kết hợp với lại con 16 ở dưới này thì ta sẽ có được chạm đuôi đặc biệt vào ngày mai với em nhé đây là cái cầu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em tham khảo vào ngày mai và sau đây thì mình sẽ à, tiếp tục đi vào chia sẻ cho anh em một cái đường cầu nữa một cái đường cầu nữa quý em nhé nó vừa ăn cả chạm hay vừa cả bóng và à, vừa ăn thật luôn thì à, quý anh em phải để cho mình này thì cái cầu trên này thì mình à, đưa lên cho anh em tham khảo xong rồi thì mình sẽ à, à, bỏ nó về hiện trạng ban đầu nhé và cái cầu à, cái cầu à, thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho anh em quý anh em để ý này mình sẽ lấy cái con à, đuôi của giả biệt của tuần trước đấy, vào trùng ngày đấy đang là ngày mùng 4 tháng 11 này để bắt làm chạm cho cái ngày ngày 11 tháng 11 thì cái ngày đầu tiên là ngày thứ hai thì ở đây ta có con 4 và con 3 này và con 4 và con 3 này thì nó ăn về cho mình là con 16 này con 16 cũng nhau con 16 thì ta ăn được cái bóng con 3 là con 6 đấy à, xin lỗi quý anh em xin lỗi cái câu này nó chạy à, đã bị lệch Vâng, đây đây là cái cầu à, chạm à, đuôi đặc biệt à, thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai quý anh nhé. Thì quý anh chị em hãy để cho mình này, mình sẽ lấy là bắt đầu là lấy từ cái ngày ngày 16 tháng 10 năm 2019 bắt lấy hai con đuôi đặc biệt của cái ngày 16 này bắt làm chạm cho cái ngày ngày 11 tháng 11 quý anh nhé. Thì ở đây là ta sẽ có con 4 và con 1 Đấy, ta sẽ có con 4 và con 1 thì mình sẽ lấy con 4 và con 1 này làm chạm cho cái ngày ngày 11 tháng 11 thì ngày 11 tháng 11 thì nó về cho mình đuôi đặc biệt là con 16 em nhá 16 thì ta đã ăn được cái chạm một này đấy và tiếp cho ngày hôm sau là ngày à, ngày hôm sau thì ở cái vị trí trên này là con ta có con 4 và con 6 thì mình sẽ lấy con 4 và con 6 là làm chạm cho ngày ngày 12 tháng 11 thì ngày 12 tháng 11 thì nó về cho mình con à, đuôi đặc biệt đó là con 44 thì ta đã ăn được cái chạm 4 ở trên này đấy và tiếp tục cho ngày hôm nay thì ở trên đây ta có sẽ có là chạm 5 và chạm 1 thì mình sẽ lấy chạm 5 và chạm 1 này làm chạm cho ngày hôm nay ngày 13 tháng 11 thì ngày 3 ngày 13 tháng 11 thì nó về cho mình con à, đuôi đặc biệt đấy là con 18 thì ta tiếp tục ăn được cái chạm đây là chạm 8 à xin lỗi quý em là ăn được cái chạm 1 cho cái cầu này quý em nhá ta đã tiếp tục ăn được cái chạm 1 cho cái cầu này cho ngày hôm nay và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy cho tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ có được là cái chạm đấy là chạm 6 và chạm 1 cho cái cầu này ta thể cho tiếp tục là có cái chạm 6 và chạm 1 cho cái cầu này quý em nhé và đây là cái cầu thứ hai mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em chúng ta cùng tham khảo vào ngày mai và mình hy vọng là những cái đường cầu đường kèo cũng như là những cái à, chạm à, đuôi đặc biệt vào ngày mai mình chia sẻ đến đây nó sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta vào ngày mai thì nếu như quý anh chị em nào mà trùng với những cái đường cầu đấy, cũng như là những cái đuôi đặc biệt mà mình chia sẻ lên cho quý anh chị em tham khảo thì quý anh chị em có thể là vào giao lưu văn nghệ hàng ngày với em nhé và để quay trở lại bảng à, chốt số cho tất cả chúng ta vào ngày mai thì à, mình sẽ bắt cho anh em những cái chạm đề cũng như những cái tổng đề cho ngày mai với em nhé đầu tiên là ở phần à, đấy, chạm đề chạm đề thì mình sẽ bắt cho quý anh chị em bắt cho chạm đề chạm đề thì mình sẽ bắt cho anh em là chạm <clears throat> ba cái chạm chú nhá ba cái chạm đấy là chạm 2 này chạm 4 và chạm 6 đấy là ba cái chạm đề mà mình muốn chia sẻ đến quý chị em vào ngày mai còn về phần à, tổng đề tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em là những cái tổng đề như sau đấy là một cái tổng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó là tổng 49 này Đấy, và tiếp tục là cái tổng nữa là cái tổng 27 Đấy, đấy là bốn cái tổng đề mà mình muốn chia sẻ lại cho anh em vào ngày mai và dựa theo những cái chạm đề cũng như cái tổng đề thì mình sẽ bắt cho anh em là ờ, ba uh, cái bộ đề cho ngày mai cái nhá ba cái bộ đề cho ngày mai thì à, mình hy vọng là nó sẽ giúp ích cho chúng ta vào ngày mai và nó sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được ở ờ, ờ, những cái con đuôi đặc biệt vào ngày mai các em nhé vâng dựa theo ờ, ba cái bộ đề à, dựa theo những cái chạm như những cái tổng đề thì mình sẽ bắt cho quý anh chị em ba bộ đề đấy là bộ đề 12 bộ đề 24 và bộ đề 34 thì ở bộ đề 12 thì nó gồm có là 121 171 262 và 676 còn ở cái bộ đề 24 thì nó gồm là có 242, 292, 474 và 797 còn là ở bộ đề 34 thì mình gồm có là 343 393 484 và 898 anh nhé và trên đây là toàn bộ những cái con số mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị em tham khảo vào ngày mai ngày 14 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai ngày 14 tháng 11 năm 2019 kênh soi cầu chuẩn 24 giờ chốt cho quý anh chị em độc thủ lô con 00 bạch thủ lô con 95 lô ghép xiên 0001 và 9557 đề đề chạm là bắt cho quý anh chị em là chạm 2, chạm 4 và chạm 6 tổng đề là bắt cho quý anh em tổng đề 49 và tổng đề 27 còn à, bắt cho anh em ba cái bộ đề kết đây là bộ 12 bộ 24 bộ à, bộ 34 dựa theo ba cái bộ đề thì à, mình à, cũng lên cái dàn cho tất cả quý anh chị em luôn đấy dựa theo ba cái à, bộ đề thì à, gồm có là 121 171 262 6776 và 2442 292 474 và 797 và cuối cùng là ở cái bộ 34 à, thì nó gồm có 343, 393, 484 và 9889 đây là toàn bộ những cái con số mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai nếu như quý anh chị em nào mà có trùng cầu trùng kèo trùng máu ấy, thì hãy vào giao, giao lưu tham khảo vào văn nghệ trả đá bi hơi hàng ngày và sau đây thì uh, quay trở lại cái phần uh, giao diện của kênh thì hôm qua mình có chút việc riêng cho nên không lên video cho quý anh chị em tham khảo những cái đường cầu cũng như những cái con số được và bây giờ thì uh, tối ngày buổi tối ngày hôm nay thì mình mới tiếp tục quay trở lại và lên uh, lên video và đưa lên cho anh em tham khảo những đường cầu cũng như những cái uh, sạm đôi đặc biệt cũng như là lên chốt cho những anh em những con alo cũng như là những cái chạm à, đề tổng đề và những cái bộ đề cho quý anh em tham khảo ngày mai và mình hy vọng là ngày mai là một ngày sẽ chiến thắng ở trên kênh và cũng chúc quý anh chị em sẽ gặp nhiều may mắn ở trong cái bộ môn xoay cầu này và quý anh chị em vào tham tham à, khảo cái à, video của mình thấy hay thì hãy để lại cho mình bằng lượt like cũng như lượt comment của em nhé và mình cũng hy vọng là quý chị em à, vào xem cái video hãy để cho mình ra 10 đến 20 giây hãy chia sẻ cái video của mình lên các cái trang mạng xã hội để cho nhiều quý anh chị em trên mọi miền tổ quốc hãy trong và ngoài nước biết đến đấy là một cái niềm động lực cũng giúp mình cũng như giúp cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chút số lấy một cái niềm động lực để càng ngày càng chăm chỉ lên video cũng như là chăm chỉ ờ, soi cầu tìm những cái đường cầu đường kèo cũng như những, tìm những cái con số để chia sẻ cho quý anh chị em tham khảo vào hàng ngày quý em nhé và sau đây thì ờ, cũng muộn rồi thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây và mình chúc quý anh chị em vào một ờ, ngày mà ngày mới là gặp nhiều may mắn phát lộc phát tài và sau đây thì mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh em nhé